Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Trước khi vào cái con game ngày hôm nay tôi xin uh, tâm sự với anh em về cái câu chuyện của ngày hôm qua Đó là một cái câu chuyện buồn, rất là đáng để suy ngẫm Anh em nhớ là ngày hôm qua, khoảng 11 giờ tôi có post một cái bài post ở trên tab cộng đồng Đại loại là nó nội dung nó như thế này Dạo này anh em kêu tốc độ ra video của tôi quá nhiều và quá nhanh Khiến cho anh em không kịp xem hết Chính vì thế tôi quyết định video tối nay sẽ lùi sang sáng mai Tránh anh em hao tổn sức khỏe khi mà xem video quá nhiều No lắng cho sức khỏe của anh em Sức khỏe của anh em là quan trọng nhất nhá Trân trọng Đấy, đấy là hôm qua cái nội dung của hôm qua tôi gửi cho anh em Đấy là cái lời tri ân phát ra từ tận đáy lòng của tôi Rất là coi như là mộc mạc chân thành gửi tới anh em đấy, Anh em cũng biết rồi đấy Hồi xưa thì tôi học ban A khối coi như là khoa học tự nhiên nhưng không phải là là khoa học xã hội chính vì thế tôi rất là kém văn đấy nên là tôi cũng phải nghĩ mãi nghĩ mãi viết làm sao để cho nó chân thành đấy để coi như là bộc lộ được diễn tả được cái độ chân thành nhất của tôi gửi tới anh em ấy thế mà rồi ôi anh em lại cứ bảo tôi là coi như là là trách cứ là văn vở là coi như là lươn khươn trời ơi nghe sao mà đau xót đau à anh em thì cứ nghĩ là tôi lười ra video rồi tôi lấy lý do để coi như là khước từ cái nhiệm vụ sản xuất video để phục vụ cho anh em Nhưng không, anh em ạ à, Anh em trách cứ tôi mà anh em nào có biết Nào có biết rằng đằng sau cái lý do mà nghe có vẻ văn vở do tôi đưa ra Lại là một cái sự thật rất là đáng để suy ngẫm Một cái sự thật phũ phàng khá là buồn Đấy là cái clip buổi sáng nó đéo đủ 120 like Anh em ơi Khổ lắm anh em ạ à. Anh em nào có biết đâu Khổ lắm để tránh bị cua ấy tránh bị cua anh em ạ à. Bây giờ chả nhé lại không đủ 120 like mà lại up clip lên thì nó có quê không như lại Thế nên thôi không up clip được mà không up clip được thì lại phải lấy lý do mà chả nhẽ lại lấy cái lý do là không đủ 120 like thì có mà anh em ăn sắp hết nhá anh em nhá thế là tôi lại phải lấy cái lý do đấy mà nó thuộc về cái bản thân tôi đấy thuộc về bản thân tôi xuất phát từ tôi để cho anh em coi như là anh em um, cảm thấy là vui vẻ anh em trách cứ thì mọi lỗi lầm đổ cho tôi đấy anh em thấy không đau lòng như thế đấy đấy nhận hết cái trách nhiệm về mình đau thực sự là đau anh em ạ cái công việc này quả thật là nó rất là coi như là mệt mỏi stress rất là mệt mỏi và stress luôn nhưng mà tôi vẫn rất là cố gắng rất là cố gắng nỗ lực hết sức mình để ra clip đều hàng ngày cho anh em xem nhé Mặc dù là một ngày thì không hai clip được nhưng mà ít nhất là vẫn có một clip để xem Đấy Và tôi mới chợt nhận ra là cái vấn đề này nó rất là đáng để tôi phải suy nghĩ lại Đấy, suy ngẫm lại Về cái câu chuyện là tôi kêu gọi anh em like cho tôi vào clip buổi sáng để tôi unlock thêm một cái clip nữa vào buổi tối Đấy, câu chuyện này tôi uh, đã suy nghĩ lại và tôi thấy là 120 like thì có vẻ như là yêu cầu đấy nó hơi nhiều 120 like nó nhiều thật anh em ạ Chính vì thế nên là cái clip hôm nay Tôi nghĩ là sẽ phải ờ, điều chỉnh lại cái điều kiện Thì uh, ờ, 150 like anh em nhá 150 like thì tối nay sẽ có clip <laughs> Chắc là cũng sẽ có anh em tua lại cái đoạn vừa rồi Để nghe cho nó rõ hơn nhá Anh em không nghe nhầm đâu Anh em không cần phải tua lại đâu 150 like nhá anh em nhá Chính xác đó là 150 like Vì làm sao tôi buồn Cái sự thật rất là đáng buồn ở đây Mà tôi muốn tâm sự với anh em Đấy là cái bây giờ ấy, cái view của tôi ấy, cái clip của tôi mỗi một cái clip cái view của nó tầm khoảng 3.000 view Hơn 3.000 view Có clip lên tới 5.000 view Thế mà nó không được 150 like thì thật sự nó rất là đáng buồn Bởi vì làm sao Bởi vì là anh em thấy sẽ Anh em tính này Có cái phép tính này cho anh em dễ tính nhá Đấy là 300 người thì mới có 15 người like cho tôi 300 người xem 300 lượt xem mới có 15 người like cho tôi Trời ơi một cái con số rất ít Anh em ạ à, rất ít Đấy, tôi cứ ngỡ là nó phải rơi vào tầm khoảng 20%, 30%. Đấy, nhưng mà đâu, làm gì có được, làm gì được anh em. 10% còn không được. Cụ thể ở đây là tính toán ấy, nó là 3%. Nha anh em nhá. 3% người xem clip là like. Còn lại là bao nhiêu? 97%. Nhá, 97% là không like, không like cho tôi. Đấy. Anh em thấy như thế thì có đau lòng không? Trời ơi, đau lòng quá, đau lòng lắm. Anh em cứ thử tính một con số nó rất là đơn giản thôi 3.000 người 110 like Đấy 100 người like có nghĩa là 2.900 người là không like Ôi rồi anh em 2.900 anh em Sao anh em lại phu phàng với tôi đến như thế Thả rằng là anh em không vào xem Nó còn đỡ đau hơn Đấy anh em vào xem clip nào cũng thấy anh em vào xem Chả thấy anh em mà coi như là, là ấn vào nút like giúp tôi gì cả Đấy, rồi anh em tiếc gì cái lút like đâu Cái lút like thì nó chỉ mất có, có, có phần trăm mili giây của anh em thôi Mất có mấy giây thôi anh em ơi Thế mà anh em không giúp tôi, chán thật Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Tuần này là coi như là chào mừng rất là nhiều các anh em mới tham gia vào hội viên Đấy, cảm ơn hơn 200 anh em hội viên đã coi như đăng ký hội viên ở trên kênh nhá anh em mà đã là hội viên rồi thì cái like nó không còn quan trọng ở đâu anh em ạ không cần like cũng được nha anh em nhá <laughs> rất là cảm ơn các anh em hội viên đã coi như là ủng hộ tôi rất là cảm ơn anh em rất nhiều và anh em cũng đừng quên là anh em cũng có những cái um, đặc quyền nhá cũng có những cái đặc quyền của hội viên anh em hãy tìm hiểu thật kỹ đặc biệt là cái đặc quyền mà có thể là yêu cầu tôi chơi một cái like up nào đấy Đấy, hoặc là có thể trao đổi với tôi ở trên uh, fanpage nha anh em nhá Anh em có thể ra những câu hỏi trực tiếp Đấy, anh em đừng có bỏ qua những cái đặc quyền đó Tôi sẽ luôn dành thời gian để trả lời các câu hỏi của anh em hội viên ở trên fanpage nha anh em nhé Bất cứ câu hỏi nào mà anh em liên quan đến game mà anh em muốn Tôi sẽ cố gắng trả lời anh em trong cái hiểu biết của tôi về cái con game này Bài ra xấu quá anh em ạ Game này chắc eco thôi Chứ còn đấy toàn ra bài bài này không có Hunter không chơi được Không Hunter không chơi được anh em ạ chơi warrior thì phải có con con con con swordman hai sao thì mới mới đánh được cơ đầu game cơ ô chuyện này tôi nghĩ là sẽ phải eco dài đấy eco đến khoảng round thứ 15, 16 mới lật được khó nha bây giờ bây giờ cứ cho cái con gấu này vào câu thôi câu gấu chuyện này mà ra gấu lại đánh gấu nha anh em nhá dạo gần đây tôi rất là đam mê cái bộ gấu Đấy, rất là đam mê bộ gấu luôn và cố gắng là tôi chơi gấu thật nhiều để cái con gấu nó quen tôi nó ra chơi với tôi đấy không biết là chuyện này có ra gấu không chứ còn tuần này là cũng chơi gấu là hơi nhiều đấy gần như là trận nào tôi cũng chơi gấu bây giờ làm cái quả còn ten từ bây giờ đến 30 tháng 4 nhở 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ngày nghỉ chơi ngày nào ra chơi cái bộ gấu cho anh em xem cho anh em sướng xem gấu rất là thích nhá Đấy mà không phải là ai cũng ra được Ui trời ơi Vừa mới nói xong Không phải ai cũng ra được Nhưng mà tôi thì nó ra được Con gấu nó bắt đầu quen tôi rồi đấy Anh em ạ à, Gấu nó bắt đầu quen tôi rồi Con gấu này nó bắt đầu quen tôi rồi đấy Thế bây giờ chơi gì Chơi gì nhỉ sáu Wario à Như này được không 6 warrior 2 gấu level 8 à Mà ra gấu à chơi được rồi đấy nhá Chơi điện tử rồi đấy Đấm nhau rồi đấy Cũng chả cần eco đâu Ra gấu là có khi là bỏ bài đấm nhau được luôn Khỏe mà Đấy kẹp bit vào này Hơi bị được luôn đấy Giờ cái hàng phía trên nó khá cứng rồi Chỉ thiếu đam thôi Đội hình này thiếu đam nó kẹp bit vào tăng đam Kẹp bit vào anh em ạ cái bit vào tăng 15% đam của đội hình Bộ này nó đang đang thiếu đam thôi còn tăng là khỏe luôn Khỏe đấy, anh em thấy không? Khỏe đấy Thực ra thằng này thì nó cũng yếu, nó cũng đang eco mà Mà thôi kệ đi Nói chung là bây giờ round 9 rồi, round 11 rồi, có thể up cấp được rồi Fallen Witcher lấy không nhỉ? Chuyện này cũng chưa biết chơi gì Về căn bản là bây giờ ra được cái con gấu assassin rồi Ember Cái con Ember này nó trong bộ Assassin thì có thể chơi 6 Assassin hoặc 9 Assassin Nhưng mà cái chuyện này ấy, Có nên chơi Assassin không thì tôi vẫn đang tính Về căn bản là nếu mà chơi Assassin Thì nó phải có con 5 tiền Mà chuyện này không có con 5 tiền Xin 5 tiền không có Xin 5 tiền không có hơi căng Rồi để xem nào đã Tính cái ờ, thằng tiếp theo xem là gặp cái thằng nào cái round 11 đi Ok Vậy là cái round 11 này là chúng ta phải chốt đồ luôn Bởi vì round 11 là sẽ gặp cái thằng có chuối anh em ạ Phải cắt chuối ở thằng này luôn Rồi tôi chốt đồ này Chém lan Nói chung là bây giờ ấy Là lấy cái đồ đam vào Lên Unicorn Lên Unicorn tôi nghĩ là không lên tiếp Trận này là tôi sẽ up luôn Không cần phải up bằng Druid đâu Anh em ạ Up luôn đi Up luôn cho vào up 7 Lấy 3 bit À lấy, lấy, lấy 2 bit Lấy 2 bit anh em ạ Up 7 luôn Up 7 lấy thêm con uh, con con con uh, Fortuner Teller nữa, câu được một đống đam luôn đấy. Rồi. Ok Ăn nổi không nhở Trông cái cửa ăn không Exit à Thằng này chơi Exit được, được, được, được, ăn được, ăn được, ăn được Đầu game ba Warrior Kẹp hai đỏ vào nó trâu anh em ạ Trâu lắm Ơ, chơi gì ấy nhở Thôi cứ mua assassin về đi Biết đâu rồi tí nữa nó lại ra assassin lại quay xe Con gấu này nó không quyết định ở đâu anh em ơi Con gấu nó phải hai sao cơ nó mới quyết định được cơ Còn gấu xin một sao thì không ăn thua Tí nữa lại có khi lại phải chơi cáo ấy Từ từ nhá Bây giờ có lẽ tôi phải lấy thêm một cái món đồ nữa Lấy cái giáp đi Lấy cái giáp Phải lấy đồ anh em ạ Không lấy đồ không giữ được chuỗi thắng đâu Bây giờ chúng ta cắt được cái chuỗi thằng kia rồi Chúng ta cố gắng đánh chuỗi thắng luôn Để xem nào Bây giờ thì vẫn đang yếu yếu kiểu Nó vẫn đang thiếu một cái gì đấy Nó đang thiếu một cái uh, Chính là cái bộ assassin đấy Bộ assassin kích hoạt cho cái con gấu xin màu ảnh Thì chẹp nó đau hơn Và bây giờ con gấu xin màu ảnh nó, nó hơi ờ, yếu So với với cả cái sức mạnh của con này Vì không được kích hoạt cái bộ xin Từ từ nhá để xem nào Bây giờ mà cho ba assassin vào thì vứt con nào ra Bây giờ cho ba assassin vào thì Chúng ta phải vứt con Fortuner Teller ra Và vứt thêm một con nữa để con nào đấy Không vứt được con nào nữa Tức là phải lên 8 Lên 8 mới kẹp sin được vào Lên 8 mới kẹp ba assassin Lên 8 mới bỏ Fortuner Teller ra thôi Còn tầm này thì bây giờ không vứt được Warrior Không bỏ phá được Warrior Bit thì cũng không bỏ được Bit bây giờ mà bỏ con Unicorn đi thì mất bit mất bit rồi cũng như là mất hai sao thì yếu thôi từ từ đã chưa cần phải mua con shutdown đâu sắt đao cái Creuner thì để sau nhanh em nhá ui ôi gặp thằng này to này vai đáy bốn con hai sao thôi thế chịu rồi round này mất chuỗi luôn cay nhở vừa mới mới, mới thắng được một round khỏe thế thôi chịu thôi chịu thôi chịu thôi chịu thôi chịu thôi bốn con hai sao thì lấy cái cửa gì đỡ được đây kể cả là là, là con gấu xin này có gấu xin, có đồ cũng không chơi được Phải lên 2 sao mới ăn được bọn này Bài ra vẫn linh tinh lắm anh em ạ Bài ra linh tinh lắm Vẫn chưa ổn Đấy, thế chính là lý do tại sao mà Vẫn phải kẹp Fortuner theo lơ Giữ màu anh em ơi Tầm này vẫn chưa thấy đội hình mạnh đâu Mới chỉ là coi như là ừ, đủ chơi thôi chứ còn mạnh thì không mạnh Chưa mạnh Giờ mới có hai gấu có lẽ tôi bán bọn assassin đi, tôi bán hai con thị vệ đi tôi mua tôi tôi tôi, tôi mua con sao divo. Con sao divo tí nữa mà ra ba gấu là kích hoạt bốn gấu luôn anh em ạ. Kích hoạt bằng wizard thôi. Tầm này chắc là tôi vẫn phải giữ eco. Trông hơi đuổi, hơi a đuổi. Bây giờ tôi vẫn chưa biết chơi gì cơ anh em ạ. Cái tầm này tôi vẫn chưa biết là chơi gì. Không biết là cái, cái con đường gấu nó có phải là cái con đường đúng đắn trong cái trận đấu này không? À đây rồi Thế thì được đấy Được, được, được, được Cái quả trứng này là coi như nó là một con gấu Như vậy là coi như là chúng ta đã có một con gấu rồi Bây giờ đợi thêm một con gấu xin nữa thôi là đập trứng luôn Là có gấu xin hai sao thì nó ổn áp luôn anh em ạ Được đấy Bây giờ là, là, là, là, là vẫn chưa chốt được bài đâu Nhưng mà tôi thấy có vẻ như là cái trận này sẽ có thể đánh được cái con gấu assassin Làm co mà cái trận này nói chung là có rất nhiều đội, đội hình có thể chơi được với con này anh em ạ Tôi nhận thấy là ở trong cái bảng truyền thuyết là có cái con ngộ không Đấy Ngộ không ấy chơi ờ, bộ 6 assassin cũng mạnh Mà nếu mà không thì có thể chơi bit luôn cũng mạnh Nếu mà chơi bit là kẹp được là Kẹp gấu Đấy kẹp gấu, kẹp 4 gấu kết hợp với cả 6 bit 4 gấu 6 bit ở level 10 ờ, Đấy, 4 gấu 6 bit là còn có thể là kẹp được là 3 meteorite cơ Rất là trâu chó lên game rất là trâu Giảm phần trăm đam nhận vào Rất là trâu Đấy nên mà kết hợp thì tuyệt vời luôn Nếu mà kết hợp được 3 meter lít với cả 6 bit Cái bộ võ sĩ anh em ạ Kích hoạt bộ võ sĩ ấy, Nó trâu không khác gì những cái bộ như bộ 6 đỏ hay bộ 6 warrior đâu Mà chỉ mất ba con thôi Tuy nhiên là ba con là ba con mà rất là khó ra Con gấu 5 tiền cơ ra con gấu lăm tiền rồi con con gấu cụ tổ rồi cái con ngộ không thì nói chung là cái bộ đấy cũng không phải lúc nào cũng chơi ở đâu nên là trận này chơi thử như thế đi nhá thử thế nào cố gắng à, form về cái đội hình đấy xem có thật sự là nếu mà nó khó chơi như thế thì nó có tối thượng không bởi vì thường cái uh, game mà game này thì nó có cái cơ chế là cứ bộ nào mà dễ chơi vào đầu game ấy thì siêu lết game thì nó khá là yếu và những cái bộ nào mà đầu game giữa game hơi chật vật một chút thì lết game lại rất mạnh lên game nó lại rất mạnh em ạ Thì không biết là những cái bộ mà nó khó như cái bộ này thì không biết nó có mạnh không thì chúng ta phải thử xem mới biết được anh em ạ Thử test phát Ui thằng này to này Vãi thái full 2 sao rồi Round 16 full 2 sao Glide cơ à Càng ấy xả hết tiền cắt chuỗi đây Càng ấy Nhưng mà làm gì còn thằng nào có chuỗi nữa đâu Lạ nhỉ Thôi bán đi cho nó tròn tiền anh em ạ Bán đi Mua sau Bây giờ vẫn chưa ra ba gấu Từ từ đã Ây rồi ơi Mày vừa bày bán đi lại ra cái con gấu đá này Trời ạ Tôi vừa mới bán lấy con sao đi vô thì nó lại ra con gấu đá Cay đấy nhờ Thế lại phải tìm lại hai con hai, hai, hai con wizard để kích hệ vậy Ờ thế thì lại được chơi rồi Thế thì lại được chơi rồi Kích hoạt ba gấu thì chắc chắn là sẽ ra được gấu rồi Thế này là cũng không chơi được 6 ua Chơi 6 ua là cũng không chơi được Nó chơi 6 ua là phải chơi ở level 8 Level 8 mới chơi được 6 warrior Mà bây giờ vẫn đang thiếu Thiếu một con warrior 6 ua hai gấu ấy tôi định làm như thế Tôi định kẹp tạm Kẹp tạm trước khi ra cái đủ cái bộ bit Wow trận này còn có cả cả cả cả ép cơ à Thế thì chắc là lại phải ghép cái đồ trùng lé rồi Trận này có cả 9 ép May quá mất ít máu đó Tầm này kẹp Fortuner Teller vào vẫn giữ máu được Vẫn ok Vẫn chưa đến nỗi mà toang làm đâu Giờ bây giờ chỉ cần ra con gấu Assassin thì mọi câu chuyện nó được giải quyết hết mà Ok, đấy Con này lên hai cũng được Con này lên hai thì thay con gì nhỉ Lên 8 luôn Thôi chắc là phải lên 8 luôn Chứ còn cái tầm này Không không không không giữ tiền được Có con 2 sao thì vứt vào thôi anh em ạ Tôi nghĩ là cho con sói lên vào thay cho con ờ, con con con Swordman, con Swordman tầm này yếu à? Vẫn là kích hoạt ba warrior nhưng mà con sói này nó được nó nó nó nó nó hóa lên thành mấy cái con con con sói con nó câu được khá nhiều thời gian. À mà bây giờ kích hoạt là là ba ba bit đúng không? Thế cho cho Doom vào, cho Doom vào, round sau cho Doom vào cũng được. Ok, đấy vẫn giữ được máu ổn mà, vẫn giữ được máu ổn. Rồi, vẫn tốt, vẫn rất là tốt. Ok. Chưa, nói chung là chưa toang được. Nhìn thì lèo khèo thế thôi nhưng mà vẫn chưa được. Ui. Bốn gấu này. Ờ thế thì lại không cần quy giạt nữa. Ờ được. Ui giời, thế thì như nào nhở? Con này ra này. Đúng không? Đúng rồi Được rồi, thôi thì, thì con này vào đây Có được không? Không, không, không, không, Phải có giữ máu Bây giờ vẫn có khả năng bị thua, bị lọt đấy Rồi, dần dần lên 9 thôi Áp dần lên 9 thôi anh em ạ Tầm này là lên 9 là kẹp kiếm 6 bit này 6 bit, 4 gấu ở 6 bit Không thế phải lên 10 cơ Ui mẹ ơi lên 10 cơ Lên 10 4 gấu 6 bit Thôi cứ tích tiền dồn một phát lên 10 luôn anh em ạ Đủ bộ phát dồn phát lên 10 luôn Tôi nghĩ là như thế Bộ này nó không có thiếu tiền áp cấp đâu Nó không có thiếu tiền đâu Chơi gấu thì lo lắng gì về tiền đâu Gấu đẻ ra cần tiền thì bán bớt gấu đi Đây rồi Cáo này 4 bit này Được không? Được Có 4 bit rồi Thế thôi giải tán cái bọn đỏ đi rồi Giải tán bọn đỏ đi Tầm này thì, thì, thì, thì có 4 bit rồi thì không cần bọn đỏ nữa Không cần bọn đỏ nữa Lên uh, ờ, 9 thì tôi chắc là tôi vẫn kẹp eco vào thôi chứ còn Cái tầm này thì chắc là cũng Doom thì cũng đéo kẹp được đâu Doom thì kẹp ở level 10 à Không bán bố nó con Doom luôn nhỉ Con Doom này chính ra là cũng không không dùng trong trận đấu này nếu mà đủ bộ thì cũng không dùng con đu này đâu 6 bit 6 bit là kẹp gấu 6 bit kẹp gấu là ở level 10 rồi Không có Doom Rồi, vẫn phải lên 9 kẹp Eco vào thôi anh em ạ 9 kẹp Eco thôi Nói chung là không chơi con Doom trận này không dùng Doom đâu trận này uh, cứ đúng lên 10 xong rồi roll thôi anh em ạ Dí lên 10 đó Kiếm cái con ngộ không ấy 5 tiền Kiếm ngộ không 5 tiền vào Đấy xong tí nữa lại ra cái con gấu cụ nữa Con gấu 5 tiền nữa là chúng ta kích hoạt được 3 meteorit Lúc đấy thì vô địch Đồ ấy chắc là tí dồn cho ngộ không hoặc dồn cho cáo thôi Chứ còn con cái con gấu này nó Nói chung là nó chỉ là cái con 3 tiền thôi Nếu mà không ra được thì cũng bán Thế thôi Chứ cũng không có dùng cái con gấu này nhiều không không nên phụ thuộc vào con đường assassin anh em ạ chúng ta có thể ra ngộ không và chúng ta chơi luôn ngộ không ngộ không một sao ấy, nó nó còn hơn là cái con gấu này hai sao nó tín lắm ngộ không là nó vừa có tăng nó vừa có có cái hiệu ứng meteorit giảm 30% đam nhận vào khỏe nó lại còn có skill tiên tung tung liên tục mà không cần phải phải phải phải giết người rất là tín mỗi tội là nó phải mất cái uh, bốn cái chém đầu tiên để nó tích stack thôi Thì tôi thường thì tôi vẫn chọn ngộ không hoặc cáo Bởi cái con gấu này nó solo không mạnh đâu Ui mẹ, đéo ra con gấu assassin nhở, cay thật Ra gấu assassin là ngon rồi đấy Cáo này Và thôi từ từ, trứng này chưa đập cho cáo đâu Không đập, không đập Đập đập cho, giữ cho tôn độ không Hoặc là gấu assassin con cáo này roll ra mà Lên level 10 thì roll ra con cáo hai dễ không Tí nữa kiếm cái bờ linh Về các bạn là nếu mà solo ấy Ui thì chết rồi gặp thằng này thì có đẩy nhiều máu nhỉ Gặp thằng này thì thua rồi Đẩy chắc là nhiều máu đấy Cái con gấu assassin này này Nó nó solo nó yếu hơn cái con cáo anh em ạ con cáo ấy lúc mà solo thì nó dồn nó tung skill nó dồn dồn cái cú đánh vào một con còn cái con này nó cũng chỉ được nhảy một phát thôi cái con gấu assassin nó chỉ nhảy được một phát thôi chứ nó không dồn được tất cả các cái đam vào một con như là con con con cáo con cáo là chém bốn phát vào một con đấy nó tích sẽ tách nhanh hơn đây rồi 6 bit rồi nha anh em nhá đủ 6 bit rồi lên 10 đó này lên 10 thôi anh em ạ bốn gấu 6 bit ở level 10 bán bớt con uh, Xem nào Đây con này đi Từ từ đã bán bớt để lên 10 đã Ok Rồi bây giờ đợi tôn ngộ không ra rồi Ngộ không ra thay một con ra là được Thay một con bit ra Mạnh ở đấy 6 bit là mạnh rồi Ổn rồi ổn rồi ổn rồi Ok Yên tâm đi cái bộ này lên tiền nhanh lắm bốn con gấu này thì, thì tỷ lệ ra gấu nó nhiều mà Ui rồi anh em ơi Tôi vừa up lên 10 cái ra luôn hai con 5 tiền Đấy nhưng mà hơi đen một tí lại không ra ngộ không <laughs> Ra con ra split cũng được Con ra split này này Anh em biết là là để thay con gì không Thay con gấu, gấu, gấu mết Anh em ạ thay con gấu mết Late game thay con gấu mết Late game ấy là không có chơi gấu xin Không có chơi gấu mết Đấy Bỏ vào là con gấu 5 tiền Con gấu cụ và dồn đồ cho À không không không không Đúng không Đúng rồi không, vẫn chơi con gấu assassin nhưng mà sẽ không chơi con gấu đá Và con gấu mết Đấy, một con là sẽ là con gấu 5 tiền Và bỏ con gấu mết đi cho cái bộ Warlock vào Đấy, đấy là mắc binh của bộ này Bỏ, bỏ con gấu mết đi Thay bằng là ờ, con con con con năm tiền Rồi Ăn được thằng này không? biết mà lại thua Clyde thì nó hơi buồn cười nhá làm gì có chuyện bit thua lai Ok Ổn áp anh em ơi Được đấy Bắt đầu mạnh rồi À đây rồi Đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi anh em ơi Thay con Gomez ra rồi Ok ok quê Đấy bán Gomez đi lại có 3 tiền này Thấy chưa Tiền nhiều không Cái bọn gấu ấy đẻ có phát được 3 tiền đấy Tích tích rất lâu mới được ba thêm 3 tiền nha anh em nhá Anh em phải có 30 tiền Anh em phải có 30 tiền đúng không Thì cái round sau anh em mới được cái lợi tức Nó là 3 tiền Đấy nhưng mà bây giờ tôi chỉ cần hên hên tôi đẻ ra con gấu rồi tôi bán đi là được 3 tiền rồi Bộ này nó lên nhanh lắm anh em ạ Tiền nó không thiếu Chơi gấu là sướng nhất rồi đấy Đấy nhưng mà bây giờ phải lên được hai sao Chứ gấu bây giờ vẫn một sao hơi khèo Bây giờ ra con gấu assassin thì uy tín luôn này Đợi lâu quá rồi anh em ạ bốn gấu từ đời nào rồi mà vẫn từ đầu game đến giờ vẫn một con gấu assassin mà gấu assassin này nó ra từ cái round tôi nhớ là trước round 10 thì phải đấy cho bây giờ vẫn chưa thêm được con nào hơi đen hơi đen đấy nhá mà cái bọn gấu này nó lại đéo luôn được thế mới cày <clears throat> luôn con cáo anh em ạ luôn con cáo đấy ra cáo Đeo ra Cày thế nhở Đùa tôi vẫn chưa có co hai sao anh em ạ à. Đồ thì cũng ngon rồi đấy Lấy thế nào xem Lấy được cái À đây rồi Có có có có có có có găng tay Kira anh em ạ Được Lấy tôi bán cái con đát đi Vì tôi nhớ ra là có cái găng tay Kira ấy Là lên 10 là kẹp Warlock Nhưng mà không phải kẹp con đát Mà là kẹp con Velomancer để kích hoạt Kira cơ Đấy chính vì thế tôi bán con con con đát Spirit luôn Không chơi Trận này thì cũng không cần phải chơi Dark Spirit Mấy cái đội hình uh, của các cái đối thủ thì ở đây nó không có những cái đội hình cốt đỏ Nên là Dark nó gây đam nó không được nhiều Chơi cái đéo gì đấy Assassin kết hợp với cả ego seed à Đội hình lạ nhá Đội hình lạ quá bạn ơi Cũng ghê đấy Sờ quá phát gặt chết luôn con Ghê phết nhở nhưng mà không ăn thua bạn ơi uy tín uy tín uy tín À đây ôi, ui trời ơi, thì đập trứng luôn chứ còn chần chờ gì nữa. <laughs> Vãi cứt mẹ rao 27 mới ra. Hơi lâu đấy anh em ạ. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã ra. Thôi tôi cũng phải làm quen với cả cái điều này. Phải chấp nhận thôi, chơi gấu là phải chấp nhận thôi. Nhưng mà đã ra rồi thì nó là thế giới luôn anh em ơi. Để xem nào. Rồi được rồi, cái món đồ thì bây giờ chắc là chốt luôn cái gậy gai đi. Gậy gai để đánh với cả ép. Phe giờ trận này cũng căng. Gặp phe giờ đang thua anh em ạ, chốt luôn. Gậy gai. Vậy là bây giờ chúng ta thiếu cái bờ linh đúng không? Không có bờ linh. Ui, cái gì đấy? Wow. Súng ba cung đen ba Ui thì thì kinh đấy Ui súng 3 Cung đen 3 Đây mới rao 27 Càng đấy Càng đấy Càng đấy Mạnh đấy Biết chơi Biết chơi điện tử Biết chơi đấy Đây người biết chơi Đối thủ biết chơi điện tử đấy Bởi vì là Cái bộ này Thường là nó sẽ roll 3 sao rồi nó mới up cấp lên Có rất nhiều ông là chơi theo cái kiểu là là up cấp sớm Up cấp lên 10 cho đủ bộ Nhưng mà nó là sai lầm Nếu mà cái con cung đen 3 hay là con con co ấy của anh em Ví dụ con co là con súng thì là nó phải lên 3 Cung đen mà là, là co thì là phải lên 3 Đấy nhưng mà có nhiều ông là chơi là chỉ hai full hai sao thôi là up lên 10 luôn Đấy là sai Đấy ông này chơi là rất là, là, là bài bản đấy Biết chơi đấy Roll ở 8 Roll ở 8 lên co 3, 3 sao Ok Căng rồi Chuyện này căng rồi Đấy, hoặc là có thể chơi như này nếu mà áp cấp được chơi co 4 tiền đấy còn nếu mà chơi co hai tiền thì, thì, thì, thì sẽ không không không có có chơi được hai sao đâu phải chơi ba sao đây là thằng này nó chơi co là co 4 tiền này đấy chơi co 4 tiền Nhưng mà chơi co 4 tiền yếu hơn Ok mình vẫn thua này Khó chịu nhờ mày có bất tử Cày thật Đây rồi Velom đây rồi Con Velom tí nữa nó sẽ thay một con gấu ra Chỉ chơi ba gấu thôi anh em ạ Vậy chuyện này có ba ông chơi Exit Thôi toàn rồi, chọn nhầm rồi anh em ơi Bây giờ phải có 3 Meteorite thì may ra mới chịu đựng được Chứ còn cái bộ beat này giáp nó bé lắm Bây giờ hy vọng ra con tôn ngộ không này Ra con tôn ngộ không thay cho con um, sói Thay cho con sói kích hoạt 3 Meteorite Tăng sức chống chịu của toàn bộ đội hình Giảm 30% sát thương nhận vào Thì may ra mới có cửa chống đỡ được cái bọn Exit Chứ còn bây giờ cái bọn này nó mỏng lắm Không chơi được còn bit này mỏng lắm anh em ạ mà có khi nào mà bây giờ tôi chuyển sang tôi chơi chơi chơi chơi chơi insect không nhỉ có khi nào mà bây giờ chơi insect không từ từ đã Tôi nghĩ là chúng ta cứ thử Nếu mà kẹp 3 Meteorite vào xem liệu rằng có chơi được không đã Rồi xong rồi chuyển sang Insect sau anh em ạ Từ từ đã bình tĩnh Insect Chuyển sang Insect để ăn Egosit ok bây giờ với cả bây giờ vẫn chưa chuyển được insect thì chuyển sang lại thua cái bọn lai này đấy thế bây giờ phải chơi bit để đấm chết hết mấy cái bọn này đã bọn lai với bọn bọn uh, bọn goblin đã anh em ạ bit nó vẫn ăn được còn nếu mà chuyển sang insect thì nhiều khi lại cửa lai nó lại đấm cho sấp mặt phải có món đồ kira thì mới mới chơi được cơ insect của anh em ạ từ từ đã đợi tí rồi ờ, vẫn chơi bit nha anh em nhá vẫn chơi bit găng tay kira găng tay Kira xong rồi còn phải các kiểu mới chơi ăn được mấy cái bọn Clyde cơ Thôi từ từ đã để đẩy mấy cái thằng counter đi trước xong rồi chuyển sang Insect sau Insect mình chuyển là mình counter vào Exit thôi nhưng mà trong cái trường hợp mà chuyển sang thì lại bị cái, những cái nhà ở phía dưới nó đang counter Bây giờ để giữ này đẩy cho bọn nó chết hết đi đã anh em ạ Còn lại Exit thì chuyển sau Còn lại Exit chuyển sau Đấy, mà tôi cũng muốn là thử cho anh em xem cái bộ 3 ờ, meter lít Thử đi ba metelit kẹp với cả 6 bit xem là cái sức mạnh nó như nào đấy tôi rất là muốn thử test phát test phát xong rồi chuyển nha anh em nhá thử xem nào đằng nào mất công gọi được ra con gấu 5 tiền rồi để chơi thử xem liệu rằng nó có mạnh không đấy chả mấy khi mà kẹp được như thế đâu kẹp như thế nó rất khó nhá 3 meteorit là phải có gấu 5 tiền để có ngộ không cơ rồi chốt kira rồi anh em ạ chốt đồ kira rồi Chắc chắn là phải chút đồ Kira rồi Rồi <clears throat> Tôi giải tán con gấu đá đi đó Bởi vì là Cái tầm này thì hết hết slot rồi Không cho được nữa Chơi ba gấu thôi Mua con nhện chuyển dần về Insect nha anh em nhé Chuyển dần Chuyển dần với Insect đi Tôi nghĩ là có găng tay Kira này nó cũng sẽ đỡ được một chút ừ. Ui thằng này chơi cái gì căng vậy Ui cũng chơi con cáo à Cáo cò trong bộ bộ bộ uh, Goblin à à, Goblin kết hợp với cả ba Assassin Có khỏe đấy chứ nhưng mà lấy cái gì mà giết con gấu này của tôi Ừ con gấu nó nhảy liên tục cơ Lé trưởng liên tục Không ăn nổi Rồi chỉ cần mỗi nào sống sót con gấu này thôi là được rồi Giữ được máu anh em ơi Ui ui đây rồi Ngộ không ấy rồi Đấy thôi trong ngộ không mà này Kích hoạt được 3 meter lít cực kỳ trâu chó rồi Đấy anh em ơi bây giờ nó đã coi như là tối thượng ở cái bộ này rồi đấy Tối thượng của bộ bit 3 meteorite rồi Kết hợp với gấu rồi Kiếm full 2 sao luôn anh em nhá Xả tiền mạnh chút Cho xin con cáo đấy Ơ Gấu à Ui đây rồi Được độc trứng luôn Độc trứng luôn Hay lắm Bộ 02 3 meteorite rồi Bây giờ đem Exit đến đây cho tôi Bây giờ đem Exit đến đây đúng rồi Úi rồi đem luôn này Ui giời nào Bây giờ thì ăn hộ Ăn hộ gái Ăn hộ gái bạn ơi Ờ được không được không Sao trông vẫn mềm đấy nhở Ơ kéo ba metit ba meteorit mà xong mềm thế kia Ui ui con ngộ không sao bị bắn Đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn Vô lý thật con ngộ không nhìn nó bị bắn kia Rồi chết tôi rồi Không phải không phải Được không được không ăn được không ăn được không Ui vẫn đéo ăn được Nó còn có bất tử nữa Trời ơi Thế là không được Anh em à, vẫn yếu Ố thế mà tôi cứ tưởng là cái bộ ba Meteorite này thì nó giảm 30% đam nhận vào mà sao nó bắn thấm thế nhở Egosit Ranger bắn thấm thật đấy Chết tôi rồi, thế thì không phải rồi à, Không phải rồi anh em ạ à. Không phải rồi, không phải rồi Đây nó không phải là chân lý rồi Thôi thôi thôi thôi thôi thôi Thế thì chuẩn bị mà chuyển sang chơi chuyển dần sang thôi chuyển dần sang chơi chơi chơi chơi insect thôi có lẽ là không ổn có phải không bởi vì tôi nhận ra cái con gấu assassin này nó khá yếu gấu assassin vừa nãy nó nhảy một phát nó không chết một con nào luôn tôi nhớ cú cú skill đầu tiên của nó không chết một con nào luôn khá yếu đấy đúng không là phải đợi phải đợi phải đợi phải đợi Ồ cái bộ này không giống như là cái bộ 9 Assassin đâu Cái bộ này con gấu xin nhảy nó hơi đuối Nó không giống như cái bộ 9 Assassin là chúng ta nhảy một phát rồi giết được người nó nhảy tiếp luôn Nhất kích tất sát thì cái này nó không nhất kích tất sát được nên nó yếu đấy anh em ạ Con gấu này không tin lắm Trong bộ beat có vẻ hơi đuối Cáo lên hai à, Bán cái gì đi đây Bán con uh, sao Devil Bán sao đi Devil đây phải bán thêm một con nữa à, Bán con bọ cạp đi Từ từ đã Từ từ đã anh em ạ Từ từ đã chưa chuyển được Phải có cặp đã mới chuyển được Bây giờ chuyển sang Insectoid là sẽ bị thụt máu là chết luôn đấy May quá có cái bờ linh ở đây Chuyển nó phải chuyển từ từ anh em ạ Chuyển nó phải nhằm vào cái rau quái chuyển thôi Nhưng mà rau quái này chưa chuyển được Tôi nghĩ là sẽ phải chuyển ở rau quái thứ 40 đấy Bây giờ chuyển là toang ngay Nó chưa kịp form đội hình Insect Nó chuẩn anh em ạ Bây giờ vẫn đuối lắm Phải Insect full 2 sao hàng phía dưới cơ Hàng phía dưới full 2 sao nữa rồi, uh, rồi rồi rồi hiến tế là phải 5 tiền Hiến tế phải có hiến tế 5 tiền Tí nữa đợi tí nhá Đợi chút đợi chút đợi chút Tôi biết là nhiều anh em sẽ sốt ruột nhưng mà cái trận này tôi không có ý định chơi Exit à chơi chơi chơi chơi chơi Insect từ đầu. Chính vì thế là chưa có sự chuẩn bị, phải từ từ đã. Chuyển bây giờ chuyển vội là chết ngay, còn có 21 máu thôi anh em ơi mút máu mà gặp Exorcist là dễ toang lắm Chuyển chúng ta chuyển một cú chuyển từ từ thôi Bao giờ mà nó phải chắc Bài nó phải chắc thì mới chuyển được Bài nó phải ở trên nó phải cứng chắc Chuyển ở rao quái Chứ không chuyển được ở cái những cái rao bình thường này đâu Rao quái mới đủ thời gian để xoay anh em ạ Đủ tiền đủ thời gian để xoay Rồi chúng ta lên từ rao được 40 nha anh em nhá Trận này nói chung là cũng có cơ hội đấy Có cơ hội tốt một đấy nhưng mà phải từ từ từ từ thôi Chứ còn bây giờ mà vội là chết ngay Bây giờ chưa chuyển được đâu anh em ơi Chuyển sang Insect chưa chắc ăn được đâu Anh em ạ à, Nếu mà không đủ đồ thì Insect nó vẫn yếu Insect là nó phải có đồ cơ Mà thậm chí là nó còn cần phải có rất nhiều đồ Đồ dạng kiểu chống chịu ấy Bởi vì con co nó vẫn có hiệu ứng là trừ giáp ở trên người con co Con co vẫn bị trừ giáp Chỉ có mấy cái con lính Insect là nó không có thôi Đây rồi chuyện này lấy cái gì đây Tôi nghĩ là sẽ phải lấy cái cái cái chiến thánh để sống sót được Giảm phần trăm đam nhận vào anh em ạ Solo Cuối cùng nó vẫn là chỉ là sống sót để solo với con cung đen thôi Chứ còn thế nào cũng giết được hết những cái con còn lại thôi Lấy cái chém nan thì không cần đâu Lấy lấy tôi lấy cái cái cái chén này để sống sót để có thể solo được Nhưng mà cái con gấu assassin này thì tôi cũng đang đang hơi nghi ngại Nghi ngại về con gấu assassin này Là cái con này nó không phải là một cái con có thể solo được Solo chỉ có cáo solo thôi anh em ạ Cáo thì, thì solo là khỏe Ui trông Round này lại đẩy đống máu sống sót được nổi không nhở Còn có 21 máu đấy nhá 21 máu đấy Cũng may là là là clear được Rồi chắc là lọt một con Lọt một con rồi anh em ạ Rồi top 2 rồi Hay lắm Lọt một con rồi Không ăn được không có cửa ăn Đấy có chén thánh rồi đấy Bánh còn không xi nhê luôn anh em ạ Kinh thật đấy Khỏe thật Đấy bây giờ là là là là, là, là phải form đội hình insect thôi. Đây rồi, cáo đây rồi. Đây có cáo đây này. Có cáo là có hai hiện tế rồi này. Ờ à, bắn con gì đi nhở Tôi nghĩ là bắn con heo. Thôi bắn heo đi. Rồn nó phát lửa ở ờ, đây rồi up được con gấu lên hay quá up được con gấu lên lên lên lên ba sao cũng được rau này chưa chắc thua đâu có gấu ba sao con gấu đệ nó nó cao tơ đấy nó cao tơ vào cái bọn này nhưng mà không ăn thua bây giờ lên 10 rồi đối thủ lên 10 rồi đối thủ lên 10 là là có có sáu hunter rồi kẹp 6 hunter bắn rát lắm ăn được không Ồ, ăn được này ấy ô cái con gấu được đấy nhở Ấy, cái con gấu này đánh khỏe phết ui cắt được chuỗi này hay quá hay quá hay quá ơi mua cái bọc cạp luôn ui được ơ thế là vẫn ăn được ấy chứ ơ thế có chuyển là insect không nhở ồ thế là tôi vẫn ăn được mà thế là cái đội hình này vẫn ăn được vứt cái giáp ra đấy cho thêm cái món đồ này này chém cho nó đau vậy là vẫn ăn được anh em ạ vẫn ăn được ghép cái gậy hack à đây ghép thêm được cái chém nan cho ngộ không này được quá nhờ được đấy Rồi ngộ không bây giờ cũng có đồ hai con có đồ hai co hai co ở đây Ăn nổi không Súng của Linh Ui trông bắn rát thật đấy Trông có vẻ đéo ăn được anh em ạ Ăn nổi không Con gấu này thì nó đâu có solo được đâu Đánh này còn phải đánh với hai thằng hai con Thế thì chịu rồi khó khó rồi không được rồi không được rồi anh em ạ không ổn không ăn được vừa nãy là may mắn thôi cái cú vừa nãy nó là may mắn thôi chắc là phải chuyển sang insect bây giờ cái bộ này nó rát quá rồi nó là tối thượng ở cái bộ bộ exit rồi đấy thế là tối thượng rồi đấy mắc binh rồi hai con hai sao cái bộ kia bây giờ nó chỉ thiếu là con uh, siren lên hai với cả con tetsulami lên hai nữa thôi là xong là mắc binh rồi Tôi thì cũng là cái bộ này của tôi là cũng là mắc binh của bit rồi anh em ạ, không hơn được nữa rồi. Cái bộ bit này là không hơn được nữa, không mạnh hơn được nữa rồi. Không chơi được, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Không ổn anh em ạ. Con tôn ngộ không mà nó bắn cho hai phát chết. Con cung đen nó bắn con tôn ngộ không hai phát chết anh em ạ. À. Ờ, rau này lại ăn này. Ăn được không? ăn được ăn được được được được được được được được được ờ, tức là vẫn hên xui nhá có rau ăn được và rau không ăn được nhưng mà thôi không hên xui anh em ạ chơi thì chơi không hên xui chuyển sang insect cho nó chắc chuyển sang insect cho nó chắc anh em ạ rồi rau này tôi chuyển luôn đây không là không kịp đâu phong luôn anh em ạ phong luôn đây rồi cũng không rồi lốt đi roll lốt nào thôi được rồi chuyển luôn đây bán hết gấu đi anh em ạ Thôi được rồi Bán bít bán gấu đi Rồi ờ, cái đội hình này thì nói chung là nó cũng có hiến tế 4 tiền 15 tiền thì là ok ở đây anh em ạ Chuyển thì cũng chỉ chuyển được ở cái round này thôi chứ còn không chuyển được ở round nào nữa đâu Round này round, round cuối để chuyển rồi Rồi Roll nốt anh em ơi Không kịp đâu Tí nữa còn xếp bài xếp đội hình nữa Xin luôn không nữa thôi Thì nó có Cần một con ngộ không nữa anh em ạ Hiến tế 5 tiền Ngộ không Xin một con ngộ không nữa Không có rồi à? Thôi rồi chốt đồ nhanh nào Ui rau này đéo lấy được đồ Lấy được mỗi cái gậy hack ạ Chết rồi toang rồi Chả lấy được cái mẹ gì luôn Này ổn không cái này có hai hiến tế thôi à hai hiến tế Không biết là có sống được qua cái đao này không này Tôi lấy full đồ chống chịu cho con gấu ở đấy Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ là cái con gấu này chúng ta giải tán đi thôi Gấu yếu quá rồi Gấu này không solo được anh em ạ Thôi thôi thôi, thôi. Trông đuối lắm Insect mà nó clear ừ, rồi nhìn con ngộ không bị bắn kìa Không được Trận này phải chơi cáo rồi Ngộ không cũng không chơi được đâu Trông lù đù lắm Ngộ không trông lù đù lắm anh em ạ không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Chết rồi, ba máu. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Tôi nghĩ là bây giờ tôi giải tán cái con gấu assassin luôn. Tầm này nhét đồ cho cáo may ra mới có cửa ăn. Rồi, thêm hiến tế vào anh em ạ. Ok. Được không nhở Con cáo nó sọc là được Con cáo nó sọc được nó bớ vào con con cung đen rồi Hay quá Đứng trước mặt con cung đen Được rồi Ồ Ồ Ui rồi cáo tín chưa kìa Anh em ơi chọt mạnh đấy Cáo chọt mạnh đấy Được được được được anh em ơi Ui rồi được rồi Tôi biết ngay mà Ơ nhưng con cáo chọc hơi ngu nhá Chọc vào mấy con chết rồi ạ à. mới đều được anh em ơi Chuyển sang insect cáo mà ăn Con cáo nó khỏe hơn con gấu Con cáo khỏe hơn con gấu anh em ạ à. Con 4 tiền mà Con này 4 tiền con gấu 3 tiền So sánh làm sao được Đấy Cáo này nó khỏe hơn cả ngộ không luôn anh em ơi Con ngộ không nó nó đù đù lắm Nó phải tích 4 phát nó mới tung một trưởng Con cáo này bờ linh phát tung trưởng ngay anh em ạ Bờ linh tung trưởng Là coi như là clear được luôn Giết được khá khá rồi Đấy sau, sau đấy thì cáo solo với cả cung đen thôi Được quá nhờ được đấy, cung đen nó đứng ở dưới May quá anh em ơi May quá cung đen nó lại nó lại nhéo cầm bờ linh Mà bờ linh cho con súng Thế là vẫn bớ được vào cái con cung đen Ui, được đấy Được đấy Được đấy Wow Cung đen cậu ở đấy Cậu ở đấy Ok Ui ơi, con cung đen nó có bờ linh Mê Ui, đối thủ nghe tôi nói anh em ơi Tôi chết rồi, thì đéo bớ là vào con cung đen Con cung đen nó đứng ở phía góc ở trong này Bớ vào con cung đen cuối cùng Thôi chết mẹ rồi Ăn được không? Còn hai con này Thôi xong rồi Ui lại chọc vào cái con đấy để bị tun Ôi rồi ôi Đối thủ chơi hay thế Ghép bớ linh cho con cung đen Con kéo đéo bớ vào anh em ạ Cay thật đấy Tôi sẽ phải chơi lại cái cái bộ insect này cho anh em xem mới được Hẹn gặp lại anh em vào buổi tối nhá Cảm ơn anh em Bye bye